hãy cho mình xin một nút like và một nút đăng, ký kênh nhé đó để ủng hộ tinh thần cho mình và đặc biệt là hiện nay là có rất là nhiều những cái kẻ xấu họ đang uh, giả mạo cái kênh thập tứ nương của mình nó đao cái video của mình về và dùng cái giọng nói của mình uh, và chèn cái số zalo giả lên để nhằm mục đích là lừa đảo các bạn nên là các bạn hãy uh, hãy để ý tỉnh táo lên nhé để uh, tránh bị những cái kẻ xấu họ lợi dụng và họ lừa đảo thế các bạn hãy nhớ duy nhất là cái kênh của mình uh, mình chỉ dùng duy nhất một số zalo đó là 0963236194 thôi các bạn ạ đó còn bây giờ thì mình sẽ đi uh, uh, điểm lại kết quả cho các bạn ngay bây giờ nhé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 thì hàng ngày mình đã nói với các bạn đó là hàng ngày mình đều đều mở lại video cho các bạn xem ấy mình sẽ không giấu giếm các bạn bất cứ cái điều gì cả thì ngày hôm nay cũng rất là vui với cái cầu ăn thông các bạn nhé ngày hôm qua thì chúng ta ăn bạch thủ lũy và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với cái đề 48 trong dần để rút gọn đó cái cầu đỏ đang bắt đầu rồi đây mình sẽ tu đến cái đoạn hôm qua mình chốt số cho các bạn nhé thì à,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 vào tham gia vào nhóm của mình thì ngày hôm nay là một ngày cực kỳ là vui cực kỳ là hạnh phúc bởi vì là chúng ta đã về bờ với cả đè cả lô các bạn nhé đó mình sẽ mở lại cái nhật ký zalo cho các bạn xem thì ngày hôm nay đây mình có chốt cho các bạn là dọc thủ lô 86 thì ngày hôm nay 86 đã nổ tưng bừng rực rỡ luôn rồi các bạn ơi đã nổ rồi nhá và một cái dàn đề rút gọn có 10 số trong đó có 48 thì ngày hôm nay nó cũng đã nổ đề rồi đó các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì các bạn ngày hôm nay thì ăn cả đề cả lô rất là tưng bừng rực rỡ đó các bạn thì cũng đã đã lên à, cảm ơn mình rất là nhiều mình cũng đang cảm thấy rất là vui và hạnh phúc bởi vì mình đã cũng đã dẫn dắt à, các bạn về bờ rất an toàn đó những cái thành viên ở nhóm tứ nương là cũ từ ngày xưa và các bạn à, mới tin tưởng mình và đã tham gia vào nhóm thì Ừ, các bạn thì cũng đang vào bờ bến dần đèo rồi các bạn nhé đó à, thì ờ, các bạn các anh chị em này cô dì chú bác mà những ai mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ thì các bạn có thể liên hệ với Zalo 0963236194 để tham gia vào nhóm chốt số của mình à, thì các bạn cứ hãy nhắc điện thoại lên nhắn tin cho mình và các bạn hãy hãy ghi nhớ nhá ghi nhớ số Zalo duy nhất của mình là 0963236194 ngoài cái số Zalo này ra thì mình không dùng một số nào khác nhá tất cả các số khác thì đều không phải là mình các bạn nhé đấy à, À, còn bây giờ thì mình sẽ đi vào công việc chính của ngày hôm nay đến là soi xét cầu kèo cho các bạn ngày mai để các bạn tham khảo ở trên video các bạn nhé thì à, ngày mai ngày 21 tháng 12 mình sẽ bắt cho các bạn để chạm 3 và chạm 7 dàn đề rút gọn ngày mai sẽ có 77070 171 676 797 33 030 232 343 353 độc thủ đề 3773 và bạch thủ đô vip là 0440 nhá đó thì trên đây thì mình đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu đề cầu lô những cái cầu rất là đẹp và những cái nhịp đẹp và khả năng ăn cao rồi thì các bạn mà trùng máu với mình thích con số thì các bạn chơi nhá và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy mặc dù mình đã soi cho các bạn những cái con số rất là đẹp những cầu kéo rất là đẹp nhưng có thể là đây là những cái con số công khai ấy thì có thể nhiều người biết này nhiều người chơi cũng có cái khả năng ra số khá là cao thì các bạn mà muốn một cái